Xin chào anh em, thì hôm nay bên đại lý có bảo bịp và tôi giới thiệu với anh em cái thảm Lalo anh em nhá. Cái thảm từ Lalo là một trong đồ chơi đã cải tiến rất nhiều so với cái thảm thường ngày xưa anh em này. Thì đi chơi anh em thiết kế được sòng sới, bến bãi thì anh em luôn nó rồi bộ vị anh em nhá. Đi kèm là một bộ vị vị không tang, thời thợ bóc ra không một tang tích gì thử làm châm không hút anh em nhá. Đấy thì cái thảm từ Lalo là, là đồ chơi cực kỳ đẳng cấp nha này. Nó rất là nhỏ gọn này. À, với diện tích nào đó là 20 x 20 anh em này, 20 20 anh em nhá đấy, thì nó nhỏ hơn cả một viên gạch đấy thì cái độ mỏng của nó cực kỳ là mỏng như một tờ giấy rồi một bộ của nó này là một cái sạc này cái sạc này là anh em sạc giúp tôi hai tiếng đồng hồ là anh em chơi liên tục được khoảng một ngày anh em nhé đây là cái sạc này tôi để riêng đây này ờ, đây là cái cục dung cục dung này ai chơi người đeo hoặc em có thể mua thêm dung để mỗi người đeo một chiếc được hai người chơi mỗi người đeo một cái được thì về cái dung này là chơi pin tẻo anh em này pin tẻo này thì bây giờ tôi sẽ lắp cái quả pin tẻo vào đây thì cái công tắc này, này có tắt bật này anh em bật lên nó sẽ dùng một nhịp anh em nhá thì công thức bảng vệ chơi cực kỳ đơn giản ai có thể chơi được dung một đánh lẻ không dung đánh sấp đôi tứ tử dung hai thì hôm nay tôi làm có clip vợ thì tôi để trực tiếp cái dung ra cái bát này tí nữa tôi đánh tôi kiểm tra nhịp dung thì ngày xưa cái bệ thảm từ la lô xưa là đi chơi là anh em là khẳng định với anh em luôn là đánh em này động bệ động động thảm này là nó sẽ rung này nhưng đến cái thảm hiện tại động không vào rung về tôi sẽ bật công tắc lên này tôi sẽ gà công tắc lên này đấy về tôi động này động không vào rung anh em nhá đấy thì chính ra cái ưu điểm vượt trội nó động không vào rung thì khi động không dung thì anh em có thể giải ngụy trang lên đâu đầu tiên là anh em là giải dưới chiếu hai là anh em giải lên những cái tấm nhựa dưới này ba là anh có thể giải dưới đệm dưới chăn thì khi mình ngồi trên giường nó động đậy thì cái thảm nó không ảnh hưởng gì này nó không ảnh hưởng gì nó không tạo tiếng rung đặc biệt là cái thảm từ la lô đời mới nhất của cái năm 2020 này là cái ưu việt nhất của nó là anh em không phải dung loạn thì ngày trước là vào rung ra rung vào rung ra rung thì bây giờ là chỉ vào rung ra không rung như này bây tôi sẽ lấy một cái quân vị vị đây tôi làm sẵn này các bộ vị tôi đều làm sẵn em nhá anh em yên tâm đấy, thì rung một đánh này, rung hai đánh chát rồi tôi sẽ lấy cho anh em một con này ví dụ con bốn bích này đi đấy, đây là một, uh, những quân vị tôi đã chuẩn bị sẵn anh em nhá vị không tang thầy thợ bóc ra không một tang xích gì thử làm châm phút anh em nhá đấy, bao soi bao test luôn rồi soi quân vị cho anh em xem này đấy. em đó vị này không có cái tang tích hay cái dấu vết gì cả là xoay xuyên luôn này ok luôn này anh em này đấy vị này chuẩn đét luôn đấy thì bây giờ tôi sẽ đi vào thực tế cho anh em xem này cái hàng này nói không với bát đĩa anh em nhé bát đĩa quân vị là xanh chín rồi tôi sóc cho anh em em quan tâm sản phẩm zalo cho tôi không chín tám bốn ba một bốn số tám anh em nhé à, tôi tên là dũng anh em này à, tôi để đây tôi đánh thực tế luôn em đôi ba tiếng bạc anh em nhé cái hàng này thì có ưu việt thêm một ưu việt nữa là nó có cái cốt để anh em tăng giảm cái ờ, độ rung mạnh rung nhẹ thì khi anh em đi chơi để nó bắt cao bắt thấp ví dụ anh em để những cái chăn nó mỏng thì anh em có thể chỉnh lại cho sang bên phải để cho nó bắt thấp anh em nếu mà đánh đệm dày chăn dày thì anh em có thể chỉnh sang bên trái anh em để nó ờ, bắt được mạnh hơn anh em này cứ đánh này dung một đánh nẻ không dung sấp đôi dung hai là đánh chắn à cứ thử anh em nhá sau xong này tôi sau rồi à, sau xong đặt xuống này không dung sấp đôi anh em nhé à, rất là chuẩn anh em nhá thì cái bệ của cái năm nay ạ à, cái thảm của cái năm nay ạ là cái đồ chơi đẳng cấp nhất à, có dung ngay này Đấy, vào các dung nghe lẻ này à, tôi đánh cho vài tiếng bạc anh em này không tôi giới thiệu tiếp anh em này à, xong đặt xuống này là cái là con đều chơi được này sấp đôi này và đánh được cả mặt vị nhá chồng quân chồng vị để báo hết vị thì vị không tang thử lăng châm không hút bóc ra không một tang tích gì một này này này cứ bạc cái đi cái ở này anh em này rất là đẹp này làm người này à, xong rồi đặt xuống này làm người xuống chắn này bạc cái đi cái ở nhà đây à, tiếng này à, mày báo suối này em này lại này em này lâu lâu nó suối một tiếng không vấn đề gì à, làm người xuống nẻ này em thấy rất ok thì anh em nhìn nhá ngày xưa cái thảm ngày xưa là cái cái cái cái độ bắt của nó là phải đặt chính giữa nhưng cái thảm của năm nay là anh em đặt có thể sai lệch là thoải mái em này đây ví dụ này bây giờ tôi hướng dẫn cho anh em này lẻ của nó dung một này đây đặt ở ngoài hơi mịa mịa vẫn báo này da lại không dung em nhé rất là đẳng cấp ngày xưa da dung vào dung nhiều em mới chơi va đồ không biết là chơi như thế nào à, sấp đôi mặc định này để xa ra một để lệch ra một tí bên phải này đều không dung nha da này vẫn không dung này em thấy không Đấy, để lệch thảm vẫn không ok thì tất nhiên là ba trắng hay ba đen đều dung một anh em nhé tứ tử thì nó là dung hai không thể sai lệch được rồi thì ba tôi đã chỉnh cho nó bắt nó cao lên một chút anh em này tôi chỉnh này thì khi tôi chỉnh cao một chút này tôi để úp cái bát lên đây này anh em này lẻ của nó vẫn là đi một anh em nhé rất là rõ ràng đấy bắt rất là cao này khoảng 10 phân thì rất là vẫn là ok sấp đôi là không dùng anh em nhé đấy cái đĩa là tôi đổi sang cái đĩa nó dày lên một chút nha đây cái đĩa này nó kích thước sẽ dày hơn cái đĩa này em nhé đây kích thước dày khác nhau tôi lấy cái đĩa dày hơn một chút này sấp đôi vẫn là cứ là không dùng anh em này đấy, ra không dùng vào mới dùng này vẫn là dùng một đấy tứ tử là dùng hai anh em này dùng dứt khoát dùng dứt điểm anh em nhá giờ tôi lại kỷ niệm anh em một hai tay nữa này khi sóc xong này thì tôi sóc định này tôi chỉ có rơi lên thôi vẫn báo này bắt rất chính xác em này khẳng định em này tiếng này này mở bát này rung đâu đánh đấy này em thấy không này tiếng này suýt này lâu lâu suýt tiếng khoảng uh, ờ, 10 tiếng thì suýt suýt một tiếng này đây này một rung này nẻ này tỉ nẻ này em thấy rất chuẩn em nhá đấy có khoảng tầm độ 95 phần trăm độ chính xác này vào này vẫn nẻ này em thấy ba trắng nhá chỉ nhận em tiếng nữa này này đặt thấp xuống vẫn cứ là ok vẫn nẻ này em thấy em quan tâm sản phẩm em alo tôi không chỉ tầm bốn ba một bốn số tám thì cái thảm từ lalo này là siêu mỏng mỏng như một tờ giấy tôi sẽ nhấc lên cho anh em xem này em thấy không đây, mỏng như một tờ giấy bóng luôn anh em nhá Đấy, rất là bền cái loại này không mà sợ gãy thảm anh em nhá gập chứ thoải mái rất là ok chỉnh được rung mạnh rung nhẹ rung cao rung thấp này có cái công tắc để bật lên gạt đây này em có thể giải dưới chiếu này rất là mỏng khoai phát hiện ra này hay anh em có thể là đánh ở giải dưới thảm dưới thảm mà tùy anh em không chơi thì em tắt này giúp giúp tôi đấy nhá hàng tôi bán hàng ở phía ngoài này đổi mới một tháng 70 năm thì cái ờ, mùa dịch này anh em có thể không lên được tôi sẽ gửi trực tiếp đường bưu điện về tận nhà anh em kiểm tra đấy, đi kèm nó có những bộ quân vị thì các loại quân vị này các loại bài này bồ ca này kim quân xanh kim đỏ rồng vàng rồng đỏ đều đóng nguyên đai nguyên kiện hoặc là anh em muốn đóng rời tôi sẽ đóng rời cho anh em đây những bộ vị tôi sẽ chuẩn bị gửi cho khách này hay là những cái bao thuốc bao thuốc thì làm vào thành vào bụng này tôi đều làm hết này thăng long villa này anh em nhé hay các bộ vị trắng vị đóm là đều là ok hết là đều làm tất các loại vị cho anh em theo yêu cầu vị là vị không tang bắt cực khỏe cực chuẩn anh em nhá cái thảm từ lao lô là cái đồ chơi là rất là cải tiến của cái năm nay rồi kích thước thì nhỏ gọn là 20 20 này Đấy, thì nên thử hàng trực tiếp bến xe đình hà nội bến xe miền đông sài gòn gần đâu qua đó lên trải nghiệm hàng hóa để anh em giao lưu cái hàng này giá cả rất là rẻ anh em nhá đấy và giá trị lại đích thực rất là chuẩn thì có ba cái đồ chơi để em luôn là khẳng định em chiến thắng này một là em phải luôn được bát hai là em luôn được đĩa đĩa là đĩa khiển đĩa chìa bát là bát hình hoặc là anh em phải luồn bộ quân vị thì theo tôi thì là đã là cái người là cờ bạc là lâu năm giải nghệ thì khẳng định em luôn là luồn cái bộ vị rất là dễ anh em đấy luồn những cái bộ vị mà không khó khăn này anh em đã vào thế rồi luồn vị rất là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 cái công dụng của nó đó là đổi bài và thứ hai cái tính năng của nó là anh em có thể là anh em để được tiền như bình thường nhá anh em thể nhét tiền vào trong này như bình thường các ngăn anh em có thể nhét tiền hoàn toàn như bình thường anh em nhá đấy cái điều thứ ba là về cái chế độ sạc sạc của nó là anh em là có một cái dây ở trong cái dây này là anh em sạc giúp tôi khoảng 2 giờ đồng hồ là anh em chơi liên tục được khoảng độ 5 ngày em nhá đây cái, cái dây sạc đây đấy thì cái ví này nó có để để anh em để được chứng minh thư này à, atm hoàn toàn như bình thường em nhé đây này anh em có thể nhét được cái thẻ atm hoàn toàn như bình thường nó không khác gì cái ví bình thường cả đấy và ở đây nó có những cái ngăn đây thì đằng sau nó sẽ có một cái máy đổi bài nó là cái motor đổi bài nên em hoàn toàn đến tâm độ chính xác của nó cái hàng này ạ da là da bò rất là bền này máy thì máy nhập nên đổi rất là êm anh em này thì anh em mua ví vừa được đổi bài lại vừa đúc tiền để đi chơi sử dụng hoàn toàn như thường thì mình chơi hội hè đám cưới đám hỏi đi công nhân anh em có thể chơi được giá cả thì phải chăng anh em ví nhà tôi có các loại ví này ví đen này ví lâu này hay các loại ví dài thì tôi đều có hết ở nhà tôi đại lý lớn nên giá cả rất là phải chăng anh em nhé em galo chín tám bốn ba một bốn số tám để được tư vấn miễn phí cái sản phẩm này đây là một cái ví lâu này em này đổi rất là nhanh tốc độ đổi bài chỉ không phải một giây thì em như thế này khi em đi chơi mà không phải luồn bài thì này em đi chơi rất là dễ cái điều cơ động thứ hai là anh em đi chơi anh em nhé là người ta chơi bộ môn gì anh em chơi được ví dụ người ta đang chơi liêng người sẽ chuyển sang chơi ba cây hay lại chơi sâm hay chơi phẩm hay là chơi tiến lên miền nam hay là đinh sập sám đinh ấn độ em đều chơi được thì tôi sẽ đi vào thực tế anh em cho một cái ván bài anh em này đấy đây là một ví đen này ví thì cũng rất là mỏng thôi anh em nhá đấy, nó y chang những cái ví hoàn toàn bình thường em này em zalo theo số điện thoại trên màn hình để được tư vấn miễn phí về cái đồ chơi mới nhất này thì ngoài ví ra anh em có thể mua điện thoại đổi bài áo đổi bài kính áp tròng bò cua tài xỉu thì nhà tôi đại lớn nên giá cả là phải chăng có phiếu hành cho anh em đầy đủ đổi mới một tháng và bảo hành miễn phí một năm nên anh em hoàn toàn yên tâm anh em nhá Đấy, thì bây tôi sẽ đánh cho anh em một cái ván bài ví dụ chi tiết ví dụ như anh em chơi như thế nào thì ví dụ đơn giản nhất anh em đánh liêng ở miền Bắc ví dụ thế anh em lên bài anh em có thể là ví dụ như hai nút thì anh em khéo léo anh em đây cái ví anh em sẽ để trước mặt anh em nhá anh em để một ít tiền lẻ lên cho người ta đỡ nghi anh em khéo léo anh em giấu giúp tôi cái con quy vào ví dụ như thế thì sau một cái ván bài khác ví dụ đơn giản nhất anh em lên một cái ván bài là như thế này anh em nhá thì ví dụ anh em lên như này này anh em lên 7 điểm thì anh em khéo léo như này cái con nào anh em muốn đổi em để xuống dưới em này anh em này cho nó thụt lại một tí em nha rất là dễ này anh em đặt cái con bài như này, này. anh em để này để làm để ý đây anh em đổi này làm 10 thì quy khẳng định anh em đánh là được tiền đấy không mà thua được đấy, anh em đây đấy cho ra bài này Đấy, ví dụ anh em đánh ba cây anh em giấu cái con bảy vào đây thì em lên một cái ván bài ví dụ như thế này Để tôi đi vào chi tiết anh em nhé để anh em biết rằng đánh là nó có hiệu quả không nó có chính xác nó có chuẩn chỉ không nên anh em khẳng định với anh em đánh này là anh em sẽ ăn được tiền à, nên anh em yên tâm về cái điều này à, ai có thể chơi được cái hàng này anh em đổi đi đổi lại vài ba lần là anh em thuộc tay thôi ví lên một cái ván bài như 5 điểm thì anh em khéo léo em cho con hai xuống dưới anh em này đây cho thẳng đây này như này này rất là dễ thôi anh em này đấy, thành 7,6 em nhá đây đánh ba cây không có gì khó khăn cả đấy, bài thì bài làm được chơi chơi môn gì được khẳng định đánh là anh em ăn được tiền không bao giờ anh em thua Galo tôi không tám 0984314468 thì bán hàng có bảo hành nên em yên tâm nhà tôi đại lý lớn phân phối xỉ lẻ tất cả các sản phẩm nên em mua hàng hãy là người mua hàng thông thái đến cái đại lý nào có nhiều sản phẩm thì em sẽ mua được cái giá cả đầu tiên là ưu đãi ưu đãi thứ hai là anh em sẽ mua được cái đồ tốt và khi có cái chế độ bảo hành người ta sẽ đổi mới cho anh em không phải như những cái đại lý là mua đi bán lại nha đây em này rất là nhanh Đấy, hay là những cái điện thoại đổi bài cái điện thoại đổi bài thì nhà tôi có từ iPhone Samsung, Oppo chúng tôi đều có đây những cái điện thoại iPhone này thì đổi nó rất đơn giản thôi nó cũng y chang cái tính năng công dụng của nó là giống như cái ví nhưng nó thiết kế trên cái iPhone anh em này rất là đơn giản thôi cái hàng này cũng là dùng hàng sạc đây cái chân Samsung anh em nhá rất là đơn giản thôi không gì khó khăn cả khi em sạc pin đầy lên đổ nó sẽ êm hơn rất là nhiều anh em này ba là cũng thể chơi được em nhá đây cũng như một con iPhone đen như này tôi lấy con iPhone đen này đổ rất là dễ thôi khẳng định em đi chơi là anh em sẽ được tiền không mà sợ thua tha xa bờ ấy thì người ta có tay nghề thì tôi không nói khi em không có tay nghề anh em đánh bạc cỏ bạc làng thì mình mua cho trang bị cho mình những cái ví ở bài là anh em chiến thắng tuyệt đối cuộc chơi em này thì em lưu cho tôi nhé thì anh em hỏi tôi là ví dụ anh ơi em giấu một con bốn vào đây hay giấu con át rô ở đây thì trong bài có 5 con át à anh em không được hỏi tôi thì nhá trong một cái cỡ bài như thế này anh em có 52 lá bài anh em giấu lá bài lá bài nào thì trong cái cỡ bài trong cái, cái ví này sẽ thiếu sẽ có một cái lá bài trong đấy và trong cái cỡ bài thiếu một con bài thì khi thiếu một con bài thì em không muốn nó giấu trong này nữa anh không thể cho nó ra em nhá đấy thì đánh bạc làng bạc cỏ thì không sợ nó đếm bài thì ví dụ anh em muốn cho con bài này ra thì anh em làm nào em bấm cái nút đây này đây có cái nút chỗ tốt tay con tay con cái tôi này bấm phát nó ra này em nhá đây lại này bấm phát nó ra này rất là dễ nhá bấm phát nó ra này đấy thì cái trường hợp thứ hai là anh em có cách ra bài thứ hai này vào này anh em có thể giữ con hai giữ liền anh em giữ bài đây giữ bài này kéo ra này là nó sẽ ra anh em nhá đây vào này đẩy cầm vẫn cầm con hai nó không không thả cầm này ra là anh em rút cả hai ra hoặc là anh em có thể bấm như này đấy em nhá rất là dễ để nó có một cái nút bấm ảo đây nên em hoàn toàn yên tâm nhá đấy ví rất là đẹp luôn nó có cái phần máy đổi bài ở đây anh em này đấy, trọng lượng thì rất là nhẹ thôi anh em có thể đúc trong mông túi quần túi áo gập lại cũng không làm sao anh em nhá da da bò rất là bền luôn này đây da da bò này rất là êm anh em này đây tôi quay rất là gần em nhá đấy, ví rất là đẹp anh em này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 anh em lên chốt đơn là sẽ lấy đầy đủ thông tin khách hàng lập phiếu bảo hành và lên hóa đơn và xong đến khi đó khách hàng cẩn thận xong mới gửi hàng anh em hoàn toàn yên tâm anh em nha không phải lo nghĩ một điều gì cả được kiểm tra trước khi thanh toán 0984 31 468 anh em nhá tránh mua phải hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng thì em gọi trực tiếp số điện thoại nhà tôi ấy thì nhà tôi bán tất cả đồ cò bịp này máy đánh bài kính áp tròng bầu cua tài xỉu hack game chơi bài tay không cứ từ hàng trực tiếp thì lên bến xe mỹ đình hoặc là bến xe miền đông sài gòn cơ sở tôi đối diện cổng bến rồi để anh em thuận tiện đi lại em nhá đồ này mới nhất này ví đổi bài em này đây bài nào đổi được này rất là dễ này rất là cơ động rất là chính xác em nhá đấy siêu nhanh siêu tốc độ không ổn ồn độ không phải một giây máy thì là máy nhặt anh em này đây rất là ok đấy thì cảm ơn anh em đã theo dõi clip của tôi